Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Cô trò mình đã cùng nhau đi tìm hiểu xem góc như thế nào là góc ở tâm, góc như thế nào là góc nội tiếp và góc như thế nào là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung đúng không nào? Thế hôm nay cô trò mình cùng nhau đi tìm hiểu tiếp một loại góc đó là gì ạ? Góc có đỉnh bên trong hay góc có đỉnh bên ngoài? Bên ngoài đường tròn, được chưa? Nó khác với các góc mà ta đã từng học như thế nào? và cách tính số đo nó ra làm sao. Thì bây giờ không để các bạn chờ lâu, cô trò mình cùng nhau đi tìm hiểu xem góc có đỉnh bên trong hay góc có đỉnh bên ngoài đường tròn là góc như thế nào và cách tính số đo góc. Mời các em ờ, cùng hướng lên màn hình, chúng mình cùng theo dõi bài, ghi chép bài đầy đủ nhé. Mời các bạn. Thứ nhất, các bạn cùng quan sát một ố hình vẽ như sau. Bây giờ cô Loan cho đường tròn tâm O. Cho đường tròn tâm O. Hai điểm A và B thì ta được dây cúng AB. Được chưa nhỉ? Tương tự như thế, cô Loan cũng lấy hai điểm C và D. Cô Loan được dây cúng CD. Hai dây này cắt nhau tại điểm M, nằm bên trong đường tròn. Được chưa nhỉ? Cắt nhau tại điểm điểm Y, nằm bên trong đường tròn. Thế thì các góc tạo thành đó là gì ạ? Góc B, Y, C và góc DIC nó là hai góc đối đỉnh. Tương tự góc DIB và góc AIC cũng là hai góc đối đỉnh đúng không? Thế thì hai góc này đó các bạn thấy rằng là góc AIC và góc DIB nó ở vị trí đối đỉnh và hai góc đối đỉnh thì là bằng bằng nhau. Chắn cung nào đây ạ? Chắn cung AC đối với góc và chắn cung DB. Được chưa nhỉ? Và góc như thế này được gọi là góc có đỉnh bên trong bên trong đường tròn. Điểm Y của mình nằm trên đường tròn. Được chưa? Điểm Y được tạo nên bởi hai dây cung AB và CD cắt nhau nằm trong đường tròn tâm O. Thì lúc này ta được gọi cái góc A, Y C và góc D, I, B là góc có đỉnh nằm trên đường, nằm trong đường tròn. Được chưa nhỉ? Tương tự ta sẽ có góc A, I, D và góc B, I, C cũng là góc có đỉnh nằm trong đường, nằm trong đường tròn. Được chưa nhỉ? Đó. Tiếp theo, cô cũng cho đường tròn tâm O. Đó. Cô Loan vẽ cát tuyến với một điểm Y nằm ngoài đường tròn, vẽ cát tuyến AIB. Cát là gì ạ? Cát là một đường thẳng cắt hai đường, cắt đường tròn tại hai điểm phấn, phân biệt. Tương tự cô Loan cũng vẽ cát tuyến IC, ICD. Được chưa nhỉ? Thế thì lúc này cái góc tạo thành ở đây là góc A, I, C hay góc B, I, C. Có điều đặc biệt đó là đỉnh của nó nằm ngoài đường, đường tròn. Hai cạnh của góc là hai cát tuyến của đường tròn. Thì cái góc AB, trong trường hợp này nó được gọi là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn. Đó, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn. Vậy các bạn thấy rằng là góc có đỉnh và góc có đỉnh bên ngoài đường tròn và góc có đỉnh bên trong đường đường tròn được chưa nhỉ? Góc có đỉnh bên trong đường tròn nó là hai dây cung cắt nhau tại một điểm nằm trong đường đường tròn tạo lên các cặp góc có đỉnh trống bên trong đường tròn. Còn góc có đỉnh bên ngoài đường tròn tạo nên bởi một cáp tuyến. Hai cáp tuyến cắt nhau tại một điểm bên ngoài đường đường tròn, đó là góc có đỉnh bên ngoài đường đường tròn. Vâng. Thế thì bạn nhớ rằng là cung nằm trong góc được gọi là cung bĩ cung bị chắn đúng không? Thì lúc này ta thấy rằng là góc A, I, C và B, I, D chắn hai cung AC và BD. Đó, cung nằm trong góc được gọi là cung bị cung bị chắn. Và tương tự như thế, góc B, I, D. Nhớ chưa nhỉ? Thấy chưa nhỉ? Góc bid chắn hai cung đó là cung AC và cung BD. Cung nằm trong góc được gọi là cung bĩ, cung bị chắn. Vậy góc có đỉnh bên trong hay bên ngoài đường tròn, nó khác với các góc mà ta đã từng học, nó là có hai cung bĩ, cung bị chắn. Vậy số đo của góc này, số đo của các loại góc này tính như thế nào? Các bạn theo dõi sang phần tiếp theo, định lý số 1. Định lý số 1 cho như sau số đo của góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cúng bị chắn. Thế thì lúc nãy cô cũng nói với các bạn rằng là góc A, I, C và góc D, I, B là góc có đỉnh nằm trong đường, nằm trong đường tròn. Chắn hai cung nào? Hai cung AC và cung BD. Thấy chưa? Thế thì số đo của góc A, Ý C theo nội dung của định lý phát biểu rằng là số đo của góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn thì bằng gì? Bằng tổng số đo. Hai cung bị chắn chia mấy? Chia 2, tức là bằng nửa tổng số đo. Hai cung bị cung bị chắn. Vậy khi mà trình bày thì các bạn ghi là nhớ là xét đường tròn tâm mô. Xét đường tròn tâm mô thì lúc này ta sẽ có góc A, I, C góc A ý C bằng gì các bạn? Bằng 1 phần 2 tổng số đó hai cung bị chắn hay nói cách khác đó là bằng trung bình cộng của hai cung trung bình cộng số đó hai cung bị hai cung bị chắn vậy ta sẽ viết là bằng số đo cung AC cộng với số đo cung cung nào cung BD và tất cả chia mấy nhỉ à chia 2 thì cái này là bạn phải ghi giải thích ra đó là nội dung là gì ạ? Lấy từ định lý góc có đỉnh nằm bên trong đường đường tròn. Mở ngoặc giải thích là góc có đỉnh nằm đâu? Nằm trong đường nằm trong đường tròn. Đó. Nhớ chưa nhỉ? Cô xin phép nhắc lại một lần nữa. Các bạn lưu ý rằng là góc có đỉnh bên trong đường tròn chắn hai cung. Được chưa nhỉ? Thì số đo của góc có đỉnh bên trong đường tròn là bằng nửa tổng số đó. Hai cung bị, hai cung bị chắn. Được chưa nhỉ? Và cô trò mình vừa cùng nhau đi tìm hiểu xem là góc có đỉnh bên trong đường tròn cách tính số đo của góc như thế nào. Đúng không ạ? Và bây giờ cô trò mình cùng nhau đi tìm hiểu xem góc có đỉnh bên ngoài đường tròn cách tính như thế nào? Mời các em ta vào nội dung của định lý số số 2. Nội dung của định lý số 2 phát biểu như sau. Số đo của góc có đỉnh bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đó hai cùng bị chắn. Vâng, thế thì với điểm Y nằm ngoài đường tròn, hai cát tuyến IAB và ICD. Được chưa nhỉ? Nó tạo nên góc có đỉnh bên ngoài đường tròn, đó là góc BIC. Các bạn thấy chưa? Góc BIC. Góc BIC là chắn hai cung đó là cung AC và cung BD. Vậy nội dung của định lý phát biểu rằng là số đo của góc có đỉnh bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn. Tức là Xét đường tròn tâm O khi trình bày các con lưu ý là xét đường tròn tâm O thì lúc này ta sẽ có là góc BID. Được chưa nhỉ? Góc BID hay góc AIC đều giống nhau hết, nhớ chưa? Và tương tự như thế là góc BIC cũng được. Đấy là cách đọc góc của kiến thức lớp 6 rồi đúng không ạ? Nhắc lại thì có vẻ là hơi thừa một chút, được chưa? Thế thì lúc này là góc BIC hay BID chắn hai cung AC và cung BD. Và nội dung của định lý phát biểu rằng là số đo của góc có đỉnh bên ngoài đường tròn thì bằng gì? Bằng nửa hiệu số đó hai cung bị chắn. Có nghĩa là nó sẽ bằng 1 phần 2 hiệu số đo hai cung bị chắn đó là lấy số đo cung, cung lớn nhé các bạn nhé, cung BD trừ đi số đo cung AC. Nhớ chưa nhỉ? 1 phần 2 hiệu số đó hai cung bị chắn. Và các bạn lưu ý rằng là chúng mình phải mở ngoặc giải thích lấy từ đâu ạ? Nó chính là nội dung của định lý góc có đỉnh bên ngoài đường đường tròn. Còn các bạn có thể chỉ ra cụ thể hơn đó là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn chắn cung AC và BD. Mở ngoặc góc có đỉnh bên bên ngoài đường tròn. Được chưa nhỉ? Đó, đó là nội dung của định lý 2 và cũng chính là nội dung tính số đo góc có đỉnh bên ngoài đường đường tròn. Được chưa nhỉ? Vậy qua định lý 1, định lý 2 thì chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu xem là góc có đỉnh bên trong và góc có đỉnh bên ngoài đường tròn cách tính số đo của nó như thế nào. Cô trò mình vừa cùng nhau đi tìm hiểu xem là góc như thế nào là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn và góc có đỉnh bên trong đường đường tròn. Cách tính số đo của góc như thế nào thông qua nội dung của định lý 1 và định lý 2. Cái thông điệp cuối cùng mà cô muốn gửi đến các bạn đó là nội dung của một số cái chú ý trong bài học hôm nay. Mời các bạn cùng theo dõi. Chú ý thứ nhất đó là gì ạ? Các bạn học góc ở tâm rồi đúng không? Thế thì trong trường hợp mà hai dây cung của mình cắt nhau tại một điểm trùng với tâm của đường tròn, được chưa nhỉ? Thì lúc này ừ, góc ở tâm cũng có thể coi là một trường hợp riêng hay gọi là trường hợp đặc biệt của góc có đỉnh bên trong đường trong đường tròn. Và lúc này là góc có đỉnh bên trong đường tròn chắn hai cung bằng nhau. Được chưa? Đó, các bạn thấy rằng là dây AB trong trường hợp này chắc chắn nó phải là đường đường kính. Và tương tự như thế, CD cũng đi qua điểm O. Chúng cắt nhau, chúng tạo nên góc đó là gì ạ? Góc A O C được gọi là góc ở tâm và nó là trường hợp đặc biệt của góc có đỉnh bên trong bên trong đường tròn. Chắn hai cung AC và cung B BD hai cung này bằng nhau. Được chưa nhỉ? Đó là trường hợp đặc biệt của góc có đỉnh bên trong đường tròn. Trường hợp tiếp theo, các bạn thấy rằng là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn thì cạnh của góc có thể là cắt đường tròn, tức là nó là cát, cát tuyến. Thứ hai là cạnh của nó cũng có thể tiếp xúc với đường tròn, tức là nó rơi vào trường hợp tiếp tuyến. Từ đó ta có ba loại góc có đỉnh bên ngoài đường đường tròn, đó là Loại thứ nhất là hai cạnh của góc đều là các tuyến của đường tròn. Đó, các bạn theo dõi hình vẽ nhé. Các bạn thấy chưa? Cạnh các tuyến AI, IAB và các tuyến ICD. Trong trường hợp này hai cạnh của góc đều là hai các tuyến của đường đường tròn. Trường hợp tiếp theo đó là gì ạ? Góc có một cạnh là các tuyến, còn cạnh còn lại thì nó lại là tiếp tuyến của đường tròn. Được chưa? Vâng, cô cũng có đường tròn tâm ô, các bạn theo dõi nhé. Thì lúc này là IAB là các tuyến, được chưa nhỉ? Và trường hợp còn lại, cái cạnh còn lại của nó lại là tiếp tuyến. Được chưa? Đó là IC là tiếp tuyến của đường tròn tâm ô và IAB nói lại là các tuyến thì góc CIB B vẫn là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn nhưng đặc biệt nó là một cạnh của góc là tiếp tuyến và một cạnh của góc lại là cát tuyến của đường đường tròn. Vâng, nó vẫn chắn hai cung đó là cung AC và cung BC. Các bạn thấy ạ? Trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba đó là gì ạ? Góc có hai cạnh đều là tiếp tuyến của đường tròn. Đó, cô vẫn cho đường tròn tâm ô được chưa nhỉ? Lấy một điểm Y bên ngoài đường tròn. Cô có hai cắt, hai tiếp tuyến đó là gì? IA và IB. Được chưa nhỉ? IA và IB là hai tiếp tuyến của đường tròn. Thì lúc này góc A, I, B vẫn là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn. Vâng, nó vẫn chắn hai cung, đó là cung AB nhỏ và cúng AB, AB lớn. Nhớ chưa nhỉ? Đấy là toàn bộ lý thuyết về phần góc có đỉnh bên trong hay góc có đỉnh bên ngoài đường, đường tròn. Sau bài học hôm nay chúng mình biết thêm một góc, một loại góc mới đúng không ạ? Sau bài góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi tiếp tuyến và giấy, dây cung. Vâng, hôm nay chúng ta được học về góc có đỉnh bên trong hay góc có đỉnh bên ngoài đường, đường tròn, cách tính số đo của góc như thế nào được chưa nhỉ? Phần lý thuyết và kết thúc ở đây.